nhìn thấy quân Nhật uống rượu, trực tiếp bắn pháo đến, anh ta liền biến thành đứa bé phun lửa, làm một quả dưa hấu cho quân Nhật. Trước đó một ngày, đám người Nhật này còn hùng hổ tiến vào, nhưng để tránh bom mình, chỉ có thể thế này thôi. Chính vào lúc này, một chiếc xe bò xuất hiện phía sau, mà người đến lại là tư thản sâm quách đạt do đó đã trưng dụng xe của chú sâm nhưng bọn nhật làm thế nào cũng không ngờ đến trên xe của chú sâm lại giấu phật tượng và một nữ sinh đang chạy trốn tên tiểu mỹ mà bọn họ đang giày công tìm kiếm vừa vào thôn thì xe bò tự chạy đi mất chú sâm đuổi theo rồi bắt đầu buông lời ca cẩm tính mày là loại nào mày còn quên mất mày tưởng mày là ai này sao ta cứ cảm thấy ngươi đang nói ta vậy ta mắng lừa đấy bên này bọn nhật cũng đang lục soát thôn xóm tiểu mỹ và chú sâm về đến nhà liền nhanh chóng giấu phật tượng đi đồng thời cũng phát hiện ra hai cậu nhóc đang trốn. Chính vào lúc này, bọn nhiệt ngoại bát ca xông thẳng vào. Yeah. Quá Ê, cô nương, mấy người vừa thoát ra ngoài liền gặp ngay người phiên dịch mau gọi chó sai cho cậu thêm ừ? gọi lão tổng sau đó đưa hai người đi nấu cơm cho quân nhật còn bọn trẻ con thì đi lấy nước trong bếp chú sâm đang chuẩn bị nấu đỗ đen người phiên dịch nhìn thấy liền ném ngay vào máng lừa Lúc này ngoại bát ca cũng tìm đến nơi chỗ ngươi có hoa cô nương không? Do đó chú Sâm đưa họ đến sân sau. đó chính là hoa cô nương, sinh được hoa nữ rồi, khắp người đều là hoa đấy. Hoa cô nương, hoa cô nương. Sau khi chú Sâm nấu cơm xong, lại bị tiểu Mỹ cầm nhầm, đem hết mì đổ cho hoa cô nương ăn. Người phiên dịch lại cầm đồ ăn của lợn, đem đến cho bọn Nhật. Một lúc sau tới sân sau. Lợn nhà ngươi ăn sang đấy nhỉ? Con được ăn được tôi đấy. Hai đứa bé này thử cơ bọn ác bá không để ý, liền đổ đầy nước tiểu vào bình nước này, còn cho thêm ít gia vị vào. Thái quân, nước tinh khiết ở đây, năm đó còn cống nạp cho hoàng thượng đó, nghe nói còn rất ngọt, nào thử xem nào. Đâu có ngọt đâu, mùi vị lạ lạ. Đặt bình nước xuống, bọn Nhật cầm hộp cơm lên mà không hề biết đó là đồ ăn cho lợn. Chính vào lúc cầm lên đến miệng, Thái quân. Không ăn không ăn được đâu vào ngay lúc này, chú Sâm cũng chạy ra khỏi thôn, gặp đội trưởng ở sau núi, người phiên dịch ở bên này cũng tìm được Phật tượng ở trong nhà chú Sâm, liền để ngoại bát ca canh chừng ở đây, nhưng lúc này chú lừa đã ăn đỗ đen, bắt đầu đau bụng. Ngoại bát ca thật sự chịu không nổi nữa, liền đứng dậy hít thở. người muốn đi đâu? Mau quay lại cho ta, ta còn chưa đánh rắm xong mà. Người phiên dịch vì muốn cứu ngoại bát ca bị ngất, liền đổ nước cho hắn, ai ngờ còn nuốt luôn cả gia vị. Sau khi trưởng quan mở cái thùng ra, bên trong lại biến thành đá, thì ra là bọn người chú sâm đã gói phật tượng đi rồi nhưng lúc này osuke đã đến xem phật tượng rồi chính ngay vào lúc vẫy tay với mọi người một con gà mái vì bắt châu chấu mà vô tình bóp cò chú gà này làm cho osuke bị nổ chỉ còn lại bánh xe điều này làm bọn nhật tức giận bắt con gà này lại cho tao chỉ thấy ngoại bát ca hành động mạnh như hổ khi bị bay thì như chuột lúc này tiểu mỹ cũng bị chặn trong sân may mà đội trưởng đến kịp nhưng mà lại bị chú Sâm đồng đội ngu như lợn, lấy chảo đánh cho ngất đi. Trong lúc rằng co, tiểu Mỹ bóp cò. Chú Sâm nhìn thấy đạn bay loạn xạ, chỉ có thể dùng cái chảo che ở phía trước. Lão già này, may mà cái chảo này do mình tự làm ra, vì muốn kéo dài thời gian cho đội trưởng, chú Sâm đứng hát trên sân khấu, làm cho bọn Nhật choáng váng. Chính vào lúc tiến lên để bắt chú Sâm, đã kích nổ mìn, chỉ thấy cối xay bị nổ bay lên, trực tiếp hướng về phía ngoại bát ca, may mà hắn nhảy lên nắm lấy cành cây. Tên nhóc này, từ ngoại bát biến thành nội bát, trưởng quan nhìn dáng vẻ của nội bát mà chịu không nổi nữa, vì thế liền vặn lại, từ nội bát thành ngoại bát vì muốn ép hỏi tung tích của Phật tượng, nên đã nhốt chú Sâm vào trong động, nhưng lại được bọn nhóc cứu ra và giấu ở trong thùng gỗ. Quân Nhật vì muốn ngăn cản việc vận chuyển Phật tượng ra ngoài, nên đã quyết định cho nổ cây cầu. Sau khi vừa đốt kíp nổ xong, xe bò cũng kéo theo chú Sâm đến trên cầu, liền bị kẹt ngay chỗ này. Chiếc xe bò này không hề đơn giản nha, thải bừa nước tiểu, liền dập tắt thuốc nổ của bọn Nhật. Quân Nhật bốc hỏa đang định xông đến, liền bị bắt lộ mai phục phục kích chỉ thấy bà già rắc đỗ thành binh lính quân nhật thuận thế trượt xuống quân dạng chân ra đúng rồi cái tên này chú gà hung dữ này bị thương không nhẹ nha cũng ngay lúc này người phiên dịch đứng không vững sau đó lần này quân nhật trực tiếp biến thành kỵ sĩ lợn hoang rồi kỵ sĩ khó khăn lắm mới ngồi được một lúc, liền bị tiểu đệ tiễn bay vào hang động. Cái bọn ngu này, mau thả ta ra. Người còn dám mắng ta. Ta cho, cho mày chửi. Lúc này kỵ sĩ bước ra, bị cháy đến mẹ hắn còn không nhận ra, vì thế hai người mau chóng đi tìm nước cho kỵ sĩ, lại làm cho quần của ngoại bát ca rách nát ra, không còn cách nào khác chỉ có thể lấy chăn bông đỏ quấn quanh, nhưng vừa ra khỏi cửa, lại để ngu ma vương đuổi theo, lúc này ngoại bát ca vừa cởi vải đỏ ra, lại phủ lên đầu của một tên Nhật khác, vì thế... Kẻ đen đủi này vừa bò lên bờ, lại bị bọn nhóc nhốt trong chuồng lớn. Bên này người phiên dịch khó khăn lắm mới tìm được quả dưa hấu, nhưng chính vào lúc người Nhật lấy dao chém xuống. Đúng là muốn chết. một bộ hài kịch kháng Nhật vô cùng gây cười, Han Sáp giơ tay lên, nếu các bạn thích xem, có thể xem lại lần nữa. Các bạn thích xem hãy bấm like và theo dõi, chúng ta hẹn gặp lại vào mùa sau.